Khu nghĩa trang ấy thì thông thường là người ta hay là đặt nó nhiều thầy rồi nó cứ lộn xà lộn rộn. <laughs> Ở Dương Cơ ấy, thì là như này Cái đất này là đất âm trạch Nhưng mà nó nằm nó nằm ở dưới uh, gọi là là là gọi là là là, là bình nguyên rất đồng đất, đất đồng bằng cho nên thành ra là gọi là bình dương thì mạch chẳng nề chẩm gối cho nên là thông thường là những cái nơi đất âm trạch như này á là người ta sẽ nó nằm trên cái gò hay là trên cái cái cái cái, cái, cái núi nó tương đối to tức là nó cao cho nên thành ra là khi mà như thế cho nên thành ra là uh, trên cả một cái tròn tròn như thế này là cái, cái thửa đất như thế này thì người ta đặt thì do là cái tư thế là muốn đặt tựa sơn cho nên là cái mộ nó cứ xoay bốn phương tám hướng Đấy, còn một số lại các thầy lại bảo rằng cái thì nhìn vào đình cái nhìn vào chùa cái nhìn vào nhà cho nên là làm cho nó cứ xoay theo bốn phương tám hướng nên là cái mộ đây đặt nó cứ lộn xả lộn xộn chứ đứng ra thì cho nên ra là cả trăm ngôi thì câu mốt đâu phải là cả 100 là phát đâu có ngôi phát có ngôi không phát thì vấn đề là do là cái kích thước đặt là thời điểm đặt